là do người tù có người thân kiên trì thăm nuôi và liên lạc, theo dõi tình hình của họ ở trong tù. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp không may khi họ không thể thông tin cho gia đình đầy đủ dẫn đến những hậu quả thương tâm. Mới đây nhất là trường hợp mục sư Đinh Diêm, 61 tuổi, người đang thụ án 16 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa qua đời tại trại giam số 6 tỉnh Nghệ An. Phía trại giam cho biết ông Đinh Diêm mất vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 1 Tuy nhiên họ không cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột này theo thông tin từ gia đình. Hình ảnh mục sư Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ. Trao đổi với báo VOA tiếng Việt, bà Đinh Thị Sa ngày 6 tháng 1 cho biết bà đang từ Nghệ An quay về nhà với tâm trạng đau buồn và thất vọng vì nhà xác Bệnh viện Nghệ An không cho mang thi thể ông về nhà, mặc dù cho các thành viên trong gia đình van xin bằng mọi cách. Xin quốc tế và các tổ chức hãy quan tâm và lên tiếng cho sự bất công và cách hành xử đối với chồng tôi dẫn đến cái chết như thế này. Đây là một cái chết rất vô lý. Bà Sa nói, trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, nơi được xem là một trong những nhà tù hà khắc nhất Việt Nam. Có lẽ đây là nơi xảy ra nhiều trường hợp tù nhân chính trị qua đời nhất. Một nhà báo Việt Nam, ông Đỗ Công Đương, mất tại bệnh viện ở Nghệ An vào ngày 2 tháng 8 năm 2022 trong thời gian ông thụ án tù sau khi phát hiện nhiều căn bệnh như bệnh tim, viêm phổi và suy hô hấp. Hình ảnh bài viết ASF lên tiếng về cái chết trong tù của nhà báo công dân Đỗ Công Đương trên báo AFA hay trường hợp của cựu nhà giáo Đào Quang Thực cũng mất tại đây vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 khi đang thụ án tù 13 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Nhiều trường hợp tử vong khác khi đang thụ án kể từ năm 2019 được ghi nhận bao gồm vào ngày 20 tháng 11 năm 2022, ông Phan Văn Thu, một tù nhân tôn giáo đã chết tại trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai. Thân nhân của ông cho hay ông bị bệnh đã nhiều ngày và có dấu hiệu bệnh trở nặng, yêu cầu cai ngục cho đi bệnh viện cấp cứu, nhưng họ không cho đi ngay nên đã qua đời. Ông Thu bị kết án tù chung thân trong phiên tòa không có luật sư biện hộ năm 2013. Tù nhân chính trị Huỳnh Hữu Đạt 52 tuổi mất tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Ông phải thụ án 13 năm tù với cáo buộc theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự cũ, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Đoàn Đình Nam mất trong trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ở tuổi 68 vào năm 2019. Luật sư Lê Hòa thuộc đoàn luật sư Hà Nội cho báo AFA biết vào hôm 13 tháng 1 về thực trạng của các nhà tù ở Việt Nam. Về mặt luật pháp, thì bất cứ nước nào cũng quy định về quyền lợi của các phạm nhân, Việt Nam cũng vậy, thế còn việc thực hiện nó như thế nào mới là điều đáng nói. Hình ảnh bài báo tù nhân chính trị chết trong tù, chính phủ Hà Nội bỏ mặt sức khỏe tù nhân trên báo AFA. Với những gì thực tế trải qua trong hai lần ở tù, cựu tù nhân chính trị luật sư Nguyễn Văn Đài cho báo AFA biết. Đối với bệnh nặng, đến mức độ phải đi bệnh viện thì lúc bấy giờ mới khó khăn, Ví dụ đối với tù nhân hình sự bình thường, họ có thể dùng tiền mua chuộc các bác sĩ hoặc cán bộ trại giam để đi bệnh viện ngoài. Còn đối với tù nhân chính trị thì việc này rất khó khăn, hầu như các tù nhân chính trị đều bị bệnh nặng. Gia đình và bản thân họ làm đơn kêu cứu đến Bộ Công an mà hoàn toàn không được đáp ứng những yêu cầu đó. Đã từ lâu, tù nhân tại Việt Nam thường bị giam cầm trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, ăn uống thiếu thốn, mất vệ sinh, chỗ giam giữ chật hẹp, ăn ngủ vệ sinh tại chỗ,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 Việt Nam đã leo thang khi bắt bỏ tù hơn 4 người thuộc các tổ chức phi chính phủ. Các nhà hoạt động bị bắt bao gồm nhà báo Mai Phan Lợi, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, nhà hoạt động truyền thông về môi trường Bạch Hùng Dương và nhà bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Khanh. Cả bốn người đều bị khởi tố tội trốn thuế. Đáng chú ý, tội danh trốn thuế từng được các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng để bắt giam một số nhà hoạt động xã hội công khai chỉ trích chính phủ trong những năm qua như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, nhà báo Trương Duy Nhất. Tuy vậy, chính quyền Hà Nội cho thấy họ đã mở rộng phạm vi đàn áp khi nhắm vào những người từng hoạt động công khai với các dự án bền vững và có đăng ký với nhà nước cũng như được cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Hình ảnh phúc trình nhân quyền Việt Nam của tổ chức theo dõi nhân quyền. Phản ứng trước việc bắt giữ và khởi tố tội trốn thuế đối với nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách, Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền làm người Việt Nam VCHA vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 đã ra thông cáo báo chí nhận định rằng đây là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước DAG, bao gồm các nhóm xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu dịch tự do Liên Âu Việt Nam, EVFTA. Vào thời điểm bị bắt, ông Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, MEC. Còn ông Đặng Đình Bách, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững LBSD. Hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách là thành viên trong ban điều hành mạng lưới VNGO EVFTA, bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự thành lập vào tháng 11 năm 2020. Mục đích của mạng lưới này được cho biết nhằm phổ biến thông tin về Hiệp định Mậu dịch Tự do Liên Âu Việt Nam EVFTA, hình thành nhóm tư vấn trong nước DAG và các nhóm xã hội dân sự Việt Nam. Hình ảnh thông cáo báo chí trên website của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Trong khi đó, việc khởi tố bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID của nhà cầm quyền Cộng sản bị cho là sự gia tăng đàn áp nhằm bịt miệng các nhà hoạt động về môi trường ở Việt Nam. Bà Khanh là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman, một giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho những nhà hoạt động môi trường cơ sở và rất nổi tiếng trong giới hoạt động môi trường quốc tế. Bà đã có những đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Phản ứng trước việc bà Nguyễn Thị Khanh bị bắt và khởi tố, hàng loạt các tổ chức quốc tế ngoại giao như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán Vương quốc Anh, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Tổng lãnh sứ quán Canada cùng tổ chức mạng lưới hành động khí hậu CAN và 52 nhà hoạt động môi trường được trao giải thưởng môi trường Goldman đã lên án việc làm này của chính phủ Việt Nam. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng nhắc đến Nghị định 58 trên 2022, Nghị định Chính phủ do Chính phủ Việt Nam đã công bố vào ngày 31 tháng 8 năm 2022. Nghị định được coi là chung chung với mục đích ngăn chặn hoạt động của những tổ chức phi chính phủ đang có mặt ở Việt Nam như không phù hợp với lợi ích quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, nghị định này lại không miêu tả cụ thể mà chỉ đề cập các khái niệm từ ngữ hết sức đại khái. Thế nhưng đó lại là căn cứ để cấm những tổ chức bị cho là vi phạm. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong bài viết trên website của tổ chức ngày 12 tháng 1 cho biết, việc chính quyền Việt Nam đàn áp hàng loạt các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến đã mở rộng ra các nhà lãnh đạo môi trường chính thống và các nhóm quốc tế vào năm 2022. Do đó, ông kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam nên lên tiếng chống lại các hành vi lạm dụng quyền hành này của chính phủ.